lặng nhìn dòng đời đối nhau bon chen vì chỗ tiền bạn bè sang ngã yêu thương phôi phai cũng bởi tiền sông có khi đục trong cũng giống như con người dù thật thế nhưng đâu chắc mãi không giàu sang đừng nhìn một người đang trong nguy nan mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai ở đó ngài có qua cuộc trôi mới hiểu ra xưa đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người tươi chế trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ đến rồi một ngày mình đôi vì có mấy ai sinh ra trong nhung gấm lụa là ta hết thương lời ta cố vươn mình bạc nhẽ rồi tương lai mai sau từng bước lên cao cuộc sống cánh đua đua giúp ta kiên cường hơn đừng trách ông trời không cho ta may mắn ở đời cũng do ta mà thôi chớ trách một ai khác trời sẽ nhớ nhá à, sống phải có lương tâm con người đừng đừng bao giờ chỉ vì đồng tiền mà đánh mất đi lương tâm anh tặng em nhá ờ à. à, anh cảm ơn em nhá trong yên an mà xem thường rồi ngày mai sau chưa ai ở ai nhớ nhé bạn ai có qua cuộc chơi mới yêu ra sự đời cuộc đời ai cũng có những khi cơ hàn thôi người bạn thân trong cơn nguy nan ta là ai cho tôi xin cảm ơn bạn suốt đời còn người cười chê trong cơn nguy nan ta là ai thì ta nhớ để rồi một ngày mình đôi khác đời sót ta mà tôi chớ trách một ai khác chôn bao nhiêu nỗi đau dòng thời gian ấy chỉ trôi đi chẳng quay về đâu cuộc đời được bao lâu mà cứ luôn sống trong hận thù sao không khoan dung để cho nhau thanh thôi tôi đã ước mơ tôi đã nghĩ suy vậy mà thời gian qua cứ song trời đến nay đường chìm giật mình hoang mang nánh ngồi đây hối tiếc muốn mang ngồi đây đây tiếc cho chuỗi thời gian nhìn những người quanh tôi mới đây đã ra đi rồi họ một thời sao chơi cũng lãng phí một thời như tôi bạn làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa coi rồi sao không vui tha thứ cho nhau những lời? một người bạn thân thương mới đây đã xa vô thường nhìn lại mẹ thân yêu mái tóc ấy giờ đã phai xuống một ngày dài trôi qua thêm ngày vui sướng bên mẹ già một ngày còn được sống hay luôn quý trong đã ước mơ tôi đang nghĩ suy vậy mà thời gian qua cứ dòng trời đến nay được chỉ giật mình hoang mang nay ngồi đây hối tiếc muốn mang ngồi đây để tiếc cho chuỗi thời gian nhìn những người quanh tôi mới đây đã xa đi rồi họ một thời xong chơi cũng lãng phí muôn thời như tôi bạn làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi rồi? sao không vui tha thứ cho nhau những lỗi một người bạn thân thương nhìn lại mẹ thân yêu mái tóc ấy giờ đã phai xuống một ngày lại trôi qua thêm ngày vui sướng bên mẹ già một ngày còn được sống hay luôn quý trong? nhìn những người quanh tôi mới đây đã ra đi rồi họ một thời dòng trôi cũng lãng phí một thời như tôi bạn làm gì hôm nay khi ngày mai phải xa cõi người sao cùng vui ta thứ cho nhau những lời một người bạn thân thương mới đây đã xa vô thương nhìn lại mẹ thân yêu mái tóc ấy giờ đã phai sương một ngày dài trôi qua thêm ngày vui sướng bên mẹ già một ngày còn được sống hay luôn quý trọng một ngày còn được sống hay luôn quý trọng bon chen sống với nhau vì tiền tiền là một con dao khuyên lòng người trở nên dối cha và một ngày xưa kia tôi đây có tất cả bao anh em bạn bè đến vây quanh xe chia bên mình để giờ này xa cơ bên tôi đâu còn bạn ngoảnh bước ngang qua nhau không một câu vội vàng quay đi tìm một người thấm sao không bon chen sống chất không dễ đâu vì đời sống rồi cha gánh đua lòng lừa ngày hôm nay tôi gian nan bạn nước kinh bước qua ngoái ngô cao sang thập hèn khi xuống mộ sâu mang theo đường đâu tôi đây sống thân tâm chẳng ghét kinh chê hèn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 đời nhiều bon chen sống với nhau vì tiền tiền là một con dao khuyên lòng người trở nên dối cha. và một ngày xưa kia tôi đây có tất cả bao anh em bạn bè đến vây quanh xe chia bên mình để giờ này sắc cơ bên tôi đâu còn bạn ngoảnh bước ngang qua nhau không một câu vội vàng quay đi tìm một người thấm giao, không bon chen sống chắc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 vì nay tôi nghèo và bạn dâu có tranh xa chẳng sao thôi chẳng trách làm chi nhanh quá kia công bằng tiền dù nhiều nhưng lỗi thì cũng chẳng có mấy ai bên bạn bạn nỡ kinh bước qua ngoái ngỡ cao sang thập hèn khi xuống mùa sâu mang theo đường đâu tôi nay sống thần tâm chẳng ghét kinh chế hèn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 là biết bao gian rồi nghe tình thấm giao cũng vì lợi danh nghèo người để khinh chế có mấy ai sống đúng nghĩa tình gian nan chẳng tay mới hiểu còn một ai hay chỉ còn mẹ cha bạn bè hỏi còn ai đây nhấp môi nâng ly chân tình bần hàn khi lầm than quên hết nghĩa ân tình nặng mang tiền nhiều người tình bên ta nhà sẽ sáng em yêu man đồng nhưng đâu có thiết tha ngoảnh bướng theo tờ đô la thế đây người thân tốt ước yêu với bạn bè xa cơ đường ai ai nơi bước vì phù phiếm sẽ nát tâm can Hay sống đừng lụy vật chất dẫu có cao sang trước sau xuống đáy mồ sống sân si cuộc chơi luôn tinh toán chẳng thể bằng người nghèo khó sống chân tình rồi nghe tình thấm sao cũng vì lợi danh nghèo người đời khinh chế có mấy ai sống đúng nghĩa tình gian nan trắng tay mới hiểu lòng người thấm sâu phù bạc người ơi thế đây người thật tốt ước yêu với bạn bè xa cơ đường ai ai nấy bước vì phù phiếm sẽ nát tâm can hay sống đừng lụy vẫn chất giàu có cao sang trước sau xuống đây mồ sống sân si cuộc chơi luôn tính toán chẳng thể bằng người nghèo khó sống chân tình chẳng mấy yêu với bạn bè xa cơ đường ai ai nay bước vì phù phiếm sẽ nát tâm can Hay sống đừng lụy vật chất dẫu có cao sang trước sau xuống đây mùa sống sân si cuộc chơi luôn tính toán chẳng thể bằng người nghèo có sống chân tình sống sân áo chia nào chen chú chen anh cuộc vui khiến ta chẳng nhận ra mà sao giờ đây lời nói dối điêu hòa bó chen hơn thua đời toàn tính bạn khinh chê cười khinh dù giàu có cao sang bạn quên nghĩa nhân của cuộc đời đời người đừng kinh chế dù ai có nghèo hèn thâm kém dẫu có chưa chắc sống nghĩa tình vậy mà người nghèo khó người ta lại sống có tình có nghĩa có rách vẫn giữ nguyên chữ tâm thời gian lá tước đo cho cuộc sống bon chen lừa dối người có chi vươn lên không ngài chi cho dù vật ngã đời in một ai sinh ra từ vạch đích có lẽ tiền bạc đã sẽ đôi tiền sẽ nát lương tâm nghĩa tình tâm người thân của ta vậy đây mới yêu xa ai cánh ta khi mình thật kẹp chẳng trách làm chi vươn mình để sống một lần khó cười với nói hẹn thì báo sẽ chia nào chen chú chen anh cùng vui khiến ta chẳng nhận ra đời người đừng kinh chế dù ai có nghèo hèn thấp kém dẫu có chưa chắc sống nghĩa tình vậy mà người nghèo có người ta lại sống có tình có nghĩa có rách vẫn sự nguyên chưa tan thời gian lá thước đo cho cuộc sống bon chen lừa dối người có chí vươn lên không nghe chi cho dù bậc ngã đời in một ai sinh ra từ vạch đỉnh có rách vẫn giữ nguyên chữ tông thời gian lá thước đo cho cuộc sống bo chen lừa dối người có chí vươn lên không nghe chi cho dù vấp ngã đời in một ai sinh ra từ vạch đích một lần khó khăn mới chia sẻ bao buồn vui lúc cơ hàn chẳng hết gánh cười chê ta ghi trong tim rồi một mai ta thành công người bạn niên thôn xưa ta hãy khắc ghi thế mới biết lúc ta khó khăn chăm bạn bè rồi có đâu một ai lẽ sống phận mình người phù ta xem người dưng cuộc đời này mấy ai là người tốt đâu lúc trắng tay chẳng kẻ bạn xưa có thể đâu sao lúc xưa cuộc chơi đến bên mình nay lướt qua ngoảnh bước làm ngỡ như chẳng quen hãy vững tin đạo lý công bằng hãy để thời gian kia dài đặc ai giàu sang hơn ai dù hôm nay tôi có thấp kém cho xem thương bạn nhé Chín năm thời gian trôi qua Tôi ngày đêm luôn nỗ lực Để cho những kẻ nhìn đời khinh chế. Phải xe hồi tiếng xong rồi cha Sẽ gặp điều không may Người lầm than nhưng biết phân đấu Sống đúng tình đúng nghĩa Sẽ sang nhà cao làm chi Khi nổi tâm như rắn độc Mong bạn sống sao đúng lẽ ở đời chia sẻ bao buồn vui lúc cơ hàn chẳng ghen ganh cười chi ta ghi trong tim rồi một mai ta thành công người bạn niên thuở xưa ta hay khắc ghi lúc trắng tay chẳng kẻ bạn xưa có thế đâu sao lúc xưa cuộc chơi đến bên mình nay lướt qua ngoảnh bước làm ngỡ như chẳng quen hãy vững tin đạo lý công bằng hãy để thời gian kia dài đắp, ai giàu sang hơn ai dù hôm nay tôi có thấp kém cho xem thương bạn nhé chín năm thời gian trôi qua tuổi ngày đêm luôn nỗ lực để cho những kẻ nhìn đời khinh chế sông rồi cha sẽ gặp điều không may người lầm tan nhưng biết phân đấu sống đúng tình đúng nghĩa sẽ sang nhà cao làm chi khi nổi tâm như rắn độc mong bạn sông sao đúng lẽ ở đời <laughs> gió Truy nhanh như những cơn mưa chiều Bạn bè anh em giờ nhớ mây trôi Bay muôn lối Quên hết câu hứa khi xưa kết nghĩa rồi bạn bè anh em thề hứa ta luôn sát cánh bên nhau một lòng và rồi khi ta sợ trận xa cứ ta kêu với chẳng thấy bóng dáng anh em ngày nào bạn bè này quên ta anh em lo ta xem ta như gác quá xa lạ vội vàng quên khinh mong em nay cũng theo người lạnh lùng theo ai gọi mời quên mau cuộc tình nhà phai bạn bè nay xa rằng chỉ là cho mây trôi bay muôn lối quên hết câu hứa khi xưa kết nghĩa rồi bạn bè anh em thề hứa ta luôn sát cánh bên nhau một lòng và rồi khi ta sợt chân xa xác ta kêu với chẳng thấy bóng dáng anh em ngày nào bạn bè này quên ta anh em lỡ ta xem ta như gã quá xa lạ vội vàng quay gót với những nhau mắt chê bai cười khinh, bóng em nay cũng theo người lạnh lùng theo ai gọi quên mau cuộc tình ngày xưa bạn bè này xa ta anh em bỏ ta xem ta như kẻ đứng bên đường người yêu này cũng cất bước quay gót theo ai cười vui tiếc thương lẽ sống cuộc đời bạn bè anh em là gì có chẳng chỉ là vui là tôi đã sống trải qua nhiều thăng trầm vượt qua mọi chặng đường trong gai cùng sẽ chia cay đắng giờ đây bạn đã quên đã quên đi những kỷ niệm hàn vi giờ bạn đi ngược lối tôi đây không có gì bạn xem thương người bạn như tôi tiền tài sao so sánh lòng người là hố sâu trách ai đây chẳng biết đâu ngày mai vì ai sẽ có lúc tầm tối chẳng biên đường ngày hôm nay bạn kinh thường người nào đó thì ngày mai sau bạn có vấp ngã trên đường thì hãy nhớ do bạn sống không thật tới đời là về đó cố sống tốt hết lòng thì nhận lại toàn là đau thương tiền bạc che lối sống người yêu rời bỏ đi đến huynh đệ sống với nhau thua hàn vi bạn và tôi đã sống trải qua nhiều tháng trồng vượt qua mọi chặng đường trong gai cùng sẽ chia cay đắng giờ đây bạn đã quên đã quên đi những kỷ niệm ngày xưa giờ bạn đi ngược lối tôi đây không có gì. bạn xem thương người bạn như tôi tiền tài sao so sánh lòng người là hố sâu trách ngay đây chẳng biết đâu ngày mai vì ai sẽ có lúc tầm tối chẳng biết đường ngày hôm nay bạn khinh thường người nào đó thì ngày mai sau bạn có vấp ngã trên đường đời thì hãy nhớ do bạn sống không thần tâm oh, oh, oh. cuộc đời là vây đó cố sống tốt hết lòng thì nhận lại toàn là đau thương tiền bạc che lối sống người yêu rời bỏ đi đến huynh đệ sống với nhau thua hàn vị vì ai sẽ có lúc tâm tối chẳng biên được ngày hôm nay bạn khinh thường người nào đó thì ngày mai sau vẫn ta oh, oh, oh. cuộc đời là vậy đó có sống tốt hết lòng thì nhận lại toàn là đau thương tiền bạc che lối sống người yêu rời bỏ đi đến huynh đệ sống với nhau thua hàn vị